nghìn đi nói mấy cực à bay ba bốn đi à điều kinh kinh kiều nay hưởng à, à. này trông ư hừ hừ canh ư hừ hừ khuya nay là sao mà hư hôi hư là sinh ư hư hồi hư sao khẽ ấy mấy nước này à nức cười tình bằng sao khẽ ấy mây nực này à nức cười hư hôi hư

bên bậc ấy mấy bên này à bên chị tình bằng bên bậc ấy mấy bên này à bên chị hư hôi hư là sao tình bằng bên ư hư hư khuya ư hư hồi hư gió lọt ấy mây cành này à canh gà tình bằng gió lọt ấy mây cành này à cánh gà hư hôi hừ là gió